còn cái này á, có một ngày mình đi Hàn Quốc xong mình về bên Hà Nội đúng một ngày sau đó thì em qua đêm là buổi sáng hôm sau là em phải đi Hàn Quốc tiếp thì lúc đó chồng em á, là cái cái ngày mà em đi làm việc ở bên Hà Nội thì chồng em á, là quay tới hai ba giờ sáng ở đây sau đó thì chồng em nói là nhớ em quá sau đó thì em cũng nói là thôi nhớ anh quá nói vậy thôi thì em nghĩ là như vậy thôi nhưng mà anh nói là thôi bây giờ anh không chịu được anh sẽ ra sân bay anh sẽ chờ những người mà mất chuyến á dạ yeah lấy vé đó đi Hà Nội xong gặp em và y như rằng anh ấy đi ra ngoài đó anh vô trong cái khách sạn và anh gặp em đúng 30 phút ôm nhau 30 phút xong anh ấy thì đi về thành phố Hồ Chí Minh làm lại còn em thì đi về Hàn Quốc làm lại ngoài ra cái đó thì anh ấy có viết thư sẵn cho em xong rồi em ở trên máy bay em đọc mà em khóc quá trời khóc những cái ngôn tình rồi những cái lời mà anh ấy gửi cho em em cảm thấy nó rất là rất lãng mạn và rất là cảm thấy xúc động cuối cùng á thì anh ấy là your husband chân thật